bờ vai anh đủ lớn tình yêu anh đủ sâu và trái tim anh thấu hiểu em nhưng khi em thấy buồn khi dần hơn em khóc nhưng điều em chưa nói anh sẽ luôn quan tâm em nhiều